người con ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay nhìn giây phút anh quay lưng đi thật sự buồn lắm trời xanh bóng hôm nay trong giây phút rất buồn